Vâng, à, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã tiếp tục quay lại với chương trình giới thiệu xe của ô tô Kinh Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Lời đầu tiên, à, ô tô Kinh Anh à, xin chân thành chân thành cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên mỗi từng sản phẩm bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn là người đầu tiên nhận được những cái video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh tất cả những à, đăng ký của quý khách đều được chúng tôi à, đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định Trong chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Malaysia do Mekong Auto lắp ráp. Đó là chiếc GRD Daily sản xuất năm 2007, 8 chỗ số sàn, động cơ dầu 2.8 turbo,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 địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lẫn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chiếc xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển 4 số. Dòng xe này thì à, có nhà máy à, lắp ráp tại Phú Yên cho nên là cái phụ tùng của nó cũng rất là dễ tìm kiếm khi mà chúng ta cần phải thay thế sửa chữa. Sau đây thì chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy như quý vị thấy thì toàn thân xe mang cái màu bạc đây cũng có thể nói là cái màu xe rất là thông dụng đối với à, các cái dòng xe nó rất là phù hợp với à, mọi à, người ai cũng có thể sử dụng được chiếc xe này đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây quý vị đấy mâm đúc năm chấu rất là chắc chắn toàn bộ vỏ xe này gai của vỏ xe cũng còn khá là mới khá là cao học dè cũng như là hệ thống cua lốp khá là đẹp chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả còn đây là cụm à, đèn pha với à, cái dạng à, đèn pha dạng halogen dạng lớn cho nên là chiếu sáng cũng rất là xa biển 4 số còn đây là cụm đèn pha ở bên tài đấy toàn bộ các cụm đèn pha này vẫn còn hoạt động rất là tốt chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen nố hay nứt vỡ cả và đây là cụm bánh trước ở bên tài đây đấy quý vị có thể thấy gai của vỏ xe còn rất là mới đối với vỏ xe này thì à, chúng ta cũng có thể đi được à, hai ba vạn km nữa mới cần phải thay thế toàn bộ hộp dè đây rất là chắc chắn chưa có dấu hiệu gì là mục mọt cả còn đây là cái à, tay nắm cửa của cánh cửa trước bên tải đấy vẫn còn hoạt động rất là tốt toàn bộ cũng đã được cái ốp một cái vành inox nhìn rất là sáng các cái đường gân chỉ vẫn còn rất là sắc nét hệ thống à, tắp bi của cánh cửa trước bên tải gioăng cao su keo chỉ nói chung là cũng còn rất là đẹp quý vị à, có thể à, quan sát toàn bộ tổng thể cái phần cánh cửa ở bên phía bên tải vô lăng bốn chấu có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng xe cũng trang bị cái hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu tay nắm cửa này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 vẫn còn đầy đủ theo như bảng chỉ số thì à, chiếc xe đi được hơn 29.000 km rồi hệ thống à, điều hòa hai chiều với cái à, núm xoay hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng hệ thống tắp lô của chiếc xe cũng khá là đơn giản các cái tấm nhựa ở trên phần tắp lô đây vẫn còn khá là sần rất là sáng không có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ cả các cái uh, hệ thống tiện ích trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đèn này trần cũng được uh, bọc một cái lớp uh, ni lông để bảo vệ không có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là xù xù lông cả da ghế vẫn còn khá là đẹp chưa đến nỗi gì gọi là phải rách nát hay là bạc màu cả đây là dàn lạnh à, trên trần xe xe trang bị hai dàn lạnh độc lập là làm cho cái à, khoang nội thất à, làm lạnh rất là nhanh còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đấy phần nhựa của Tappy cũng còn khá là đẹp các cái tay nắm cửa và đây là cái nút cửa kính đây vẫn còn hoạt động rất là tốt hệ thống nách cửa cũng như là toàn bộ hàng ghế ngồi rất là rộng rãi đấy cái à, giặt lạnh ở trên trần xe tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt chỉ với giá là 105 à, triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ tội gì mà phải đi chiếc à, xe máy che nắng che mưa còn đây là cụm bánh sau ở bên tải chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ vỏ xe gai của vỏ xe còn khá là mới hệ thống giảm sóc này học dè này đấy khá là chặt chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả còn đây là cụm à, đèn hậu cũng đã được à, ốp một các cái tấm à, ni inox rất là sáng dòng SUV Daily GRD bánh dự phòng cũng được trang bị mâm đúc ở dạng bánh treo cũng còn là khá là mới đây là gầm xe quay từ ở phía sau đây quý vị đấy toàn bộ à, vẫn còn rất là chắc chắn các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc khá là tốt chưa hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là hàn nứt ở trên à, gầm của chiếc xe này cả chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt còn đây là phần à, cốp ở phía sau quý vị có thể thấy khá là rộng các cái tay nắm cửa trần bọc một cái à, lớp à, ni lông để bảo vệ các cái tấm nhựa ở phía sau xe đây vị trí ngồi ở hàng ghế thứ ba cũng khá là rộng đây là dòng xe đăng ký 8 chỗ toàn bộ hệ thống bản lề của cốp xe khá là chắc chắn keo chỉ của nắp cốp cũng à, vẫn còn đầy đủ toàn bộ phần à, cốp xe cũng khá là rộng rãi kính chắn gió của phía sau vẫn là kính zin theo xe đây là cái à, cụm đèn hậu ở bên à, phải bên à, sau xe bên còn rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay ren ố cả còn đây là cụm bánh xe sau ở bên phụ đây chắc cũng không cần phải nói quá nhiều ấy vỏ xe còn khá là mới toàn bộ hộp dè cũng như là cái hệ thống giảm sóc khá là tốt khá là chắc chắn chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ này đấy phần tắp bi này nó bị mất mấy cái uh, tay nắm rồi thì chúng tôi sẽ thay thế cho quý, quý khách ngay toàn bộ hàng ghế ở phía sau cũng rất là rộng rãi toàn bộ cái đường gân chỉ trên thân xe còn khá là sắc nét còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ đấy phần tắp bi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 vẫn còn rất là đẹp và sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé đấy đây máy xe đây quý vị máy xe ờ, được ờ, sản xuất theo công nghệ của Isuzu máy dầu 2.8 turbo cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu chúng nữa chúng tôi sẽ ờ, nổ máy cho quý vị thấy đấy chứ quý vị có thể thấy máy xe vẫn còn rất là sạch sẽ máy dầu 2.8 turbo nhưng mà tiếng nổ của nó cực kỳ là êm ái đấy đây là phần tục bô đấy quý vị theo như trải nghiệm của ô tô kinh anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ à, từ 6 đến 7 lít dầu trên 100 à, km phải nói là khá là tiết kiệm máy dầu 2.8 cực kỳ là mạnh mẽ chỉ với giá là 105 triệu đồng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 đấy chúng tôi đã, đang nổ máy quý vị máy nổ rất là nhẹ nhàng êm ái để một lần là, là nổ liền không có cái hiện tượng gì là cọ kẹt cả máy dầu nhưng mà máy nổ rất là êm Các khách có thể đến à, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng khu lĩnh biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để à, trải nghiệm thực tế chiếc xe này máy đang nổ đấy quý vị máy dầu 2.8 phần turbo toàn bộ khoang máy quý vị thấy rất là sạch sẽ máy nổ khá là êm ái còn đây là phần à, gầm xe ở à, phía đầu quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ gầm xe khá là chắc chắn chúng ta cùng ờ, nhìn lại ờ, toàn bộ cái phần ngoại thất của chiếc xe này nhá đấy toàn bộ các đường gân chỉ cũng khá là sắc nét đầy đủ còn đây là gầm xe quay từ bên hông đây đấy rất là chắc chắn không có một hết vết hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe và cuối cùng thì à, chúng ta cùng trải nghiệm chiếc à, xe này ở cái à, cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Đấy, quý vị thấy máy nổ rất là êm, để một lần là nổ liền. Cái vị trí tài xế cũng khá là rộng rãi, thoải mái, giúp cho chúng ta không bị mỏi khi mà chúng ta lái xe trên đường dài. Hộp số sàn 5 cấp ra vào số ờ, rất là nhẹ nhàng, không có hiện tượng gì là sóc số cả toàn bộ khoang nội thất à, quý vị thấy được trang bị hai dàn lạnh cho nên là, là làm lạnh rất là nhanh làm lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất à, làm lạnh rất là nhanh rất là mát chỉ với giá là 105 triệu đồng đi rất là sướng tội gì chúng ta phải đi một chiếc uh, xe máy à, với dòng xe này uh, chúng ta cũng có thể uh, đi chơi đi làm đều được và che nắng che mưa trong những ngày mưa gió một chiếc xe máy bây giờ cũng tầm ờ, bảy tám mươi triệu rồi nếu như dòng cao cấp hơn cũng có chạy cả trên trăm triệu mà chúng ta chỉ đi được hai người thôi trong khi đó ờ, chúng ta chỉ bỏ ra 105 triệu chúng ta đã sở hữu chiếc xe tới 8 ờ, chỗ ngồi máy dầu nữa máy dầu turbo công nghệ Isuzu chiếc xe vận hành cũng khá là êm ái đi rất là sướng Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem à, chi tiết về chiếc uh, à, GRD Daily Hy vọng mà qua cái clip này thì cũng giúp cho quý khách có cái cảm nhận đến 90% về chất lượng của chiếc xe Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip Hãy nhớ đăng ký và à, chia sẻ clip này đến với một người giúp ô tô kênh anh nhé trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những à, video tiếp theo